Trẻ con cất những ý tưởng sáng tạo của mình vào túi áo quần cùng nhiều loại vết bẩn Hôm sau, khi mẹ tìm thấy các vết bẩn này đã khô lại và bám chặt ô mô mới với nguồn năng lượng xanh cực mạnh giúp đánh bật ngay cả các vết bẩn đã khô Ai bảo bẩn lại không hay Chơi mà học, bẩn lại hay Bạn đã sẵn sàng tham dự ngày hội ô mô những chiếc túi